à, giới thiệu với các bạn đây là cái bộ động cơ 12V 250W à, gồm có 5 món động cơ điều khiển chân ga tay đảo chiều và ổ khóa bộ này thì à, mình nên cấu hiểu cấu hình tối thiểu thôi đủ để các bạn à, làm xe các bạn có thể mua thêm nhông xích hoặc là à, sử dụng thêm sạc nữa sạc 12V tự ngắt bình nhỏ 12Ah đến 20Ah được à, điều khiển thì à, trang bị bộ này là 12V 500W đấy thì các bạn có thể à, mua cái bộ này về để chế xe cho bé chơi tải trọng khoảng 100kg là ok đấy thì làm xe nhẹ nhẹ thôi chân ga tay đảo chiều rất là đẹp đây là chân ga đây đấy đấy bàn đạp ga cứ để lên sàn như này thôi tay đảo chiều thì sau khi bắt đi thì nó như thế này nó cũng rất là đẹp và chắc chắn và siêu bền luôn cái này các bạn bớt tiền đi thì các bạn à, dùng à, cái cầu dao đảo chiều nó cũng khoảng 37 40 nghìn một cái gì đấy cũng đỡ được gì trăm nghìn gì đấy thì tùy các bạn à, cái à, động cơ này thì có vòng tua là 300 vòng trên phút có xích này thì sử dụng chung với xích xe máy được các bạn có thể dùng xích xe máy hoặc xích xe đạp đều được nhé đấy nó là chín răng các bạn xem video thì à, nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi à, có video mới đăng lên à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình